năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Thân, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu Tân. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, tuyển trung thủy, ngày giáp thân, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, tuyển trung thủy, kỷ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ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 xem tử vi cho thấy, trong ngày có tam hợp xuất hiện, mang tới cho người tuổi Tý một ngày đầu tuần suôn sẻ, nhờ đầu óc linh hoạt, giỏi ứng biến của bản mệnh. Dường như chẳng có tình huống khó khăn nào có thể làm khó được bản mệnh ở thời điểm này. Khả năng ngoại giao khéo léo mang tới rất nhiều thành quả ngọt ngào cho bạn trong hôm nay. Tuy nhiên, những chú chuột đôi khi quá tùy hứng, làm việc gì cũng chỉ khăng khăng theo ý mình. Nhất là trong ngày thương quan nhập cục, bạn cần phải xác định được đối tượng đang giao tiếp với mình là ai. Sự kiêu ngạo, hiếu thắng và quá mức tự do của bạn có thể khiến cho những người có quyền chức cao hơn bạn thấy chướng mắt, rất bất lợi cho đường tiến thân của bạn. Nhờ ngũ hành tương sinh, nên chuyện tình cảm của con giáp này diễn biến tốt đẹp, cảm giác được quan tâm, chăm sóc mỗi ngày khiến bạn hạnh phúc vô cùng. Chẳng cần lúc nào cũng ở bên cạnh, nhưng những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm hàng ngày và sự sẻ chia kịp thời từ người ấy làm bạn an tâm vô cùng. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình suôn sẻ nhờ đầu óc linh hoạt, giỏi ứng biến. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, khả năng ngoại giao khéo léo mang tới rất nhiều thành quả ngọt ngào. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tránh làm việc quá tùy hứng, khăng khăng theo ý mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có thể gặp rắc rối vì sự kiêu ngạo, hiếu thắng và quá mức tự do. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm diễn biến tốt đẹp, hạnh phúc trong tình yêu,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 Cát tinh này mang tới những cơ hội thuận lợi để những chú châu thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, ghi tên mình vào danh sách nhân viên có nhiều thành tích nổi bật và cống hiến hết mình. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp vào ngày hôm nay. Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên mở rộng giao tiếp để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc. Ngũ hành thổ sinh kim con giáp này có một gia đình rất hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Những bản mệnh còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như nhiều tình cảm từ người khác phái. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ được cải thiện hơn trước, mọi khúc mắc đều được xóa bỏ. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, thoải mái theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy,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 Muốn bảo vệ quan điểm bạn cũng nên tranh luận văn minh, đặc biệt là tránh công kích đối phương nhé. Bù lại, tài chính có phần khởi sắc nhờ thiên tài trợ mệnh. Con giáp này đang có những khoản thu nhập bất ngờ, tiền đổ ào ào về túi. Thế nhưng nếu bạn cứ giữ thói quen cả thèm chóng chán, bỏ giữa chừng, thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm và thiệt hại khá lớn. Ngày này, ngũ hành xung khắc cản trở không nhỏ tới vận trình tình cảm của con giáp này. Sự nóng vội của bạn có thể sẽ phản tác dụng, khiến đối phương cảm thấy bạn không nghiêm túc, không coi trọng mối quan hệ này mà chỉ muốn nhanh chóng qua đường thôi, họ sẽ sợ hãi mà rút lui mất. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, vướng phải bất đồng quan điểm, tranh cãi với đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nên tranh luận văn minh, tránh công kích cá nhân khi thể hiện quan điểm. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, tài chính khởi sắc, nhiều khoản thu nhập bất ngờ,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 ngày 27 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Mão có thể đón tin vui về tài lộc trong ngày thứ hai đầu tuần này nhờ sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Không phải ai cũng có cơ hội tốt như thế, vì thế hãy thể hiện thật tốt cho thấy mình xứng đáng với thành quả hiện nay. Lời khuyên cho những chú mèo thời điểm này là nên tập trung vào công việc chính, tránh ông đồn nhiều việc bên lề mà bỏ bê sự nghiệp, đứng núi này trông núi nọ thì việc gì cũng giang dở. Một việc cho chín còn hơn chín việc, đừng quá tham lam mà đánh mất cơ hội tốt, mất công mất sức không thu được lợi lộc gì còn bị thiệt hại đấy. Kim khắc mộc, đường tình duyên của tuổi mão không được suôn sẻ như tài lộc. Hạnh phúc tưởng chừng nằm trong tay bỗng vụt khỏi tầm với, khiến con giáp này vô cùng thất vọng. Bạn trao đi sự chân thành, nhưng đổi lại chỉ là thái độ dường dưng và lạnh lùng của đối phương, có lẽ bạn nên dành thời gian xem xét lại mối quan hệ một chiều này cẩn thận. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, hãy thể hiện thật tốt để cho thấy mình xứng đáng với thành quả hiện nay. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm nhiều việc bên lề. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc,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 Vận trình ngày mới, nhờ được tam hợp che chở, cho nên con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi thìn vô cùng rộng mở. Bản mệnh có những bước tiến quan trọng, đánh dấu bước phát triển trên con đường tiến thân của mình. Bạn đang là một cá nhân rất nổi bật ở nơi làm việc của mình đấy, hãy duy trì phong độ hiện tại nhé. Chẳng những vậy, các tinh này còn hỗ trợ rất nhiều cho việc làm ăn, hợp tác kinh doanh của những chú rồng. Tài lộc nhờ vậy có điểm tăng tiến, bản mệnh nhận được những sự trợ giúp về tài chính từ bên ngoài, nên tận dụng cơ hội để làm ăn, chớ để thời cơ vàng trôi qua mất. Về mặt tình cảm, may mắn có ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không có điều gì đáng lo ngại trong thời điểm này. Những mối quan hệ mập mờ trước đó bỗng trở nên thân thiết và có thể tiến xa hơn nếu cả hai cùng nghiêm túc vun đắp. Đây là cơ hội tốt để tuổi thìn thoát khỏi kiếp ế bền vững như hiện tại. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đường công danh sự nghiệp rộng mở, có nhiều bước tiến quan trọng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 nhưng hỏa khắc kim nên tình cảm không được bình yên, các cặp đôi rất dễ bất đồng vì mấy việc nhỏ nhặt. Hội độc thân vì vòng xoay của công việc nên chưa có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân mình. Thiên tài chiếu vận nên vận trình ngày này của người tuổi tỵ có nhiều may mắn bất ngờ đưa tới. Con giáp này dễ có cơ hội trúng thưởng, phát tài nhanh, tuy nhiên tiền bạc cũng chóng đi nếu như bạn u mê vào những trò chơi đỏ đen. Không khuyến khích bạn ham mê bài bạc, lô đề, vận may không đến mãi được đâu nhé câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, cứng mạnh dạn thể hiện cảm xúc thật của mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nghe thấy những điều không vui tự biết nên im lặng thôi. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, bỏ ngoài tai miệng lưỡi thiên hạ mà sống vui vẻ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không còn dễ tin người, dễ buồn dễ vui. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy,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 Bản mệnh thể hiện rõ mình rất có trách nhiệm với công việc hiện tại, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn được đặt ra, nhờ vậy nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Đang có sẵn bước đà này, những chú ngựa càng cần tranh thủ để phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Nếu làm tốt, bạn hoàn toàn có đủ tự tin để đề xuất ý kiến tăng lương, thăng chức cho mình. Đừng để sự trần trừ hay những sai lầm vào thời điểm quan trọng này khiến bạn phải hối hận. Dưới sự ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, nên tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, vận trình sự nghiệp có nhiều điểm báo cát lành. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, không ngần ngại khó khăn. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, cần tranh thủ thời cơ để huy năng lực của mình nhiều hơn,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 ngày 27 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Xem tử vi cho thấy, người tuổi mùi bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới, được chính quan tương trợ, nên làm ăn may mắn, đi xa làm ăn có lợi, hay được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là những bạn làm quan chức. Người làm công việc tự do, có được sự linh hoạt, đầu óc làm ăn hơn người, mang lại những tín hiệu đáng mừng cho bản mệnh. Trong ngày nhờ thổ sinh kim, nên tình cảm đi lên. Thứ hai này, cũng không có quá nhiều điều phải bận tâm lắm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Hãy dành thời gian để nhâm nhi một ly trà ấm trong một buổi sáng êm đềm, đi dạo, hàn huyên cùng bạn bè. Bản mệnh có thể sẽ có những chuyện cần phải chi tiêu, nhưng đều trong dự kiến của mình, vì biết lập kế hoạch trước. Các khoản tiền tiết kiệm trước đó đảm bảo cho con giáp này một nguồn tài chính ổn định. Câu quyết cho các tuổi mụi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Tỷ kiên xuất hiện trong vận trình, nhắc nhở người tuổi thân nên biết giữ mình, đặc biệt tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái nơi làm việc. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm là gì, đừng quá lo chuyện bao đồng. Nếu cần thiết, hãy hỏi xin lời khuyên từ người làm việc lâu năm, nhưng nhớ là chỉ tham khảo chữ đừng nhất nhất nghe theo nhé. Một thái độ trung lập, khiêm tốn sẽ giúp con giáp này hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng có. Trong ngày kim khí vượng, tuổi thân cũng nên cẩn thận hơn về phương diện sức khỏe của bản thân. Bạn dễ bị tổn thương vì sự cứng đầu, ngang ngạnh của mình, không nghe lời khuyên mọi người trong vấn đề rèn luyện sức khỏe nên có dấu hiệu suy giảm sức đề kháng, dễ ốm vặt do thay đổi thời tiết. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nên biết giữ mình, tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè phái. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, đừng quá lo chuyện bao đồng, cứ làm tốt việc của bản thân. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, có thể hỏi xin lời khuyên từ người làm việc lâu năm khi dối trí. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, giữ thái độ trung lập, khiêm tốn để hạn chế rủi ro không đáng có. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim,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 người làm tự do có thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn động từ lâu. Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng tuổi này chớ nên khoe khoang trong thời gian tới nhé. Chính ấn chiếu mệnh, nên người tuổi dậu là người sống biết điều, coi trọng tình cảm. Bạn hay làm người chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ nên không được người ta coi trọng. Mọi người luôn nghĩ việc bạn hy sinh là điều đương nhiên, thật nực cười. Hai hành kim tương hòa, khuyên bản mệnh tuổi dậu hãy cứ làm tốt việc của mình, công sức đều sẽ được ghi nhận xứng đáng, tiền bạc sẽ tự đến. Bất kể ai có nói gì thì bạn cũng nên bỏ ngoài tai, ai nói người ấy nghe, bạn cứ mặc kệ. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, cuộc đời của bạn, tất cả đều do bạn quyết định. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, mọi sự thành công đều phải trả giá. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình.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 của tuổi tuất. Hôm nay người tuổi tuất gặp thiên quan chiếu mệnh nên dễ bị tiểu nhân cạnh tranh trong chuyện làm ăn. Nhiều người nóng tính sẽ xảy ra xô sát, tranh cãi, đặc biệt là những bạn làm tự do hoặc công sở. May mắn là thổ sinh kim nên tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, có thể đôi bên sẽ tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Tình cảm bạn bè thân thiết vui vẻ, lúc khó khăn hay giúp đỡ nhau chứ không né tránh như mấy đứa bạn xã giao. Đây là thời điểm mà người tuổi tuất sẽ thu được thành quả về cho mình. Sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua, thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì bản mệnh đã bỏ ra. Có làm thì mới có ăn, bạn cũng làm việc cật lực mới có được thành quả như vậy. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Hãy sống thiện lương, bởi đó là nền tảng cốt lõi để làm người. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Tuổi trẻ, đừng chọn an nhàn, hãy dấn thân.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 Tử vi thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới gặp cục diện ngũ hành thân Hợi tương hại, người tuổi Hợi có một ngày khá vất vả khi công việc phải đương đầu với nhiều khó khăn. Đặc biệt, tiểu nhân rình rập luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở cho con giáp này. Môi trường công sở vốn nhiều thị phi, biết người biết mặt khó biết lòng, nên bạn đừng quá tin tưởng ai khác mà phải chăm chú cẩn thận, luôn có ý thức tự bảo vệ mình nhé. May mắn có thực thần hỗ trợ, nên con giáp này được an ủi phần nào khi tiền bạc hanh thông. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, có lợi cho người làm nghề kinh doanh hay nghề tự do, giúp cho bản mệnh tăng thêm thu nhập, lộc lá rủng rỉnh trong tay. Ngày này, kim sinh thủy, nên người có đôi có cặp cảm thấy tình yêu tràn ngập trong tim. Cả hai luôn hướng về nhau trong từng suy nghĩ, từng hơi thở. Bạn và người ấy sẽ có những phút giây hạnh phúc bên nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, khắc ghi từng giờ phút của tình yêu đôi lứa câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, vất vả vì công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tiểu nhân rình rập, luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, luôn có ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh cả tin vào ai đó. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt với người làm kinh doanh. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy,